thanh lý cái mớ bánh răng à, dành cho xe trẻ con ô tô nhựa đấy các bạn nhé đây nó có rất là nhiều mẫu thì à, trong video mình sẽ đưa lên cho các bạn là à, combo nó thường thường nó sẽ có ba mẫu một một một một à, à, động cơ thì thường thường nó sẽ có ba cái bánh răng đây bánh răng này và bánh răng này đấy là một bộ là nó sẽ có ba cái cái lớn nhất cái à, nhỏ và cái à, loại nhỏ hơn thì à, trong cái cuối video em sẽ để chi tiết cho các bạn các cái thông số từng mẫu bánh răng một đấy để cho các bạn tham khảo bạn nào cần mẫu nào thì mua thì đặt theo cái số hiệu nhé ví dụ như cái mẫu này là mẫu B390 đấy đây cái mẫu lớn hơn cũng thế này nó sẽ có ba cái bánh răng thì các bạn mua hàng à, thường thường là à, sẽ thay thế thì thay thế cả ba nó như thế này các bạn mua lẻ cũng được nhưng nói chung là cái này mình thanh lý giá nó cũng rẻ thôi cho nên các bạn cứ lấy cả bộ cho nó đồng bộ thì em sẽ đưa ra các kích thước này kích thước à, số răng này kích thước lỗ này số răng nhỏ này răng to răng lớn răng bé này răng trên này đấy thì các bạn theo dõi đấy hoặc là như cái à, mẫu này mẫu này là mẫu B550 này đấy. thì à, trong cuối video ấy, sẽ có để các cái à, số răng để cho các bạn tham khảo đấy cái này rất là nhiều nhé Đợt này thanh lý cả động cơ luôn. Các bạn nào hỏng răng thì mua răng, mà hỏng động cơ thì mua động cơ nhé. Rất là nhiều các bạn nhân đây đóng ra các bao này còn rất là nhiều đây các bạn này. Đấy.